hôm nay à, cũng à, gần Tết rồi Phước à, tranh thủ ghé thăm từng hoàn cảnh để hỗ trợ chích cái quỹ riêng của họ ra để cho gia đình ăn Tết rồi gặp chú không thưa luôn ha rồi thưa sao bỏ ly xuống khoanh tay lại đang nhai gì ờ. ờ rồi hưng sao rồi chú này chú gì à, rồi sao không chịu thưa chú liêm Nghi đâu? Nghi phải phải đưa con. Ờ, rồi. Ờ, chào chú Thắng nha. ông mới vô. Nè Lem cầm cái máy giùm anh nha. Cầm nhẹ nhẹ không lia nhẹ nhẹ để đừng bị lắc. Đây, qua đây ngồi nè. Rồi. Từ từ. Đó, làm dữ vậy mày làm gì vậy? Dạ con. Qua đây nè. Này nói. Lấy đầu nè. Sao nói chú Phước sắp già? Ồ Miếng ơi. Dạo này, dạo này lớn. Lớn nặng rồi. Còn chú Phước Miếng Chú Phước ơi. Ừ. Trong phòng có Có. Có con. Thôi, chú Phước ơi cô là chơi đũa trong phòng cùng nhóm phòng kìa à, thưa cô chú anh chị thì chắc à, có lẽ cô chú anh chị à, đã từng theo dõi kênh của phước thì sẽ biết được cái hoàn cảnh của gia đình bà tư ha giờ thì nhìn thấy ờ, sạch sẽ ờ, như là mấy hai bé thì ờ, vậy đó nhưng mà lúc trước thì nó khổ lắm khổ lắm sao vậy đây bánh hay gì đây từ từ hơn cái này uh, như hàng tháng phước đều ghé cái này nè bánh này để con gửi cho hai em hai con chứ hai con hai con với sữa này cái này là của riêng con còn năm nay hơi buồn cái con biết ông quen chuyến này ông chưa có gửi thì, ừ. nhưng mà gần tết vợ con sắp sanh rồi Vậy hả? trong uh, giai đoạn uh, chuẩn bị ừ. sanh trong theo dõi đó bởi con không biết uh, đúng rồi con không biết lúc nào sanh nhưng Vậy mà thấy, thấy vậy con mới tranh thủ con ghé con thăm bà luôn thế là để gửi tiền tại còn cũng khoảng cỡ uh, tết tới rồi từng tới tết rồi giờ vậy ha à, quỹ của bà đợt trước là còn uh, 7 triệu thì giờ con sẽ trích 2 triệu gửi cho bà tết nha còn uh, sữa này với lại à, bánh này thì con gửi cho hai con này là của con cá nhân con đây là con còn giữ bà 5 triệu nha mong à, qua tết thì ông uh, ông quan sẽ gửi hỗ trợ chứ thôi xài hết quỹ luôn à <laughs> hết quỹ là khổ nè lấy lấy bánh rồi không có cảm ơn nha có mà em trai gái không gái trời gái chắc giống nghi quá à trời ơi nó giống nghi hả giống nghi đi không đi theo chú hứa không nữa đi đi ra Trung Quốc đi đi ra Trung Quốc này đẻ con lớn mày nó trời ơi cưng quá ha nè Hưng cũng vậy nè Hưng lớn Hưng lớn rồi đó, hồi đó có ba giờ tới ba bảy tuổi rồi rồi vậy Hưng lớn rồi ba, cả ba năm rồi à Hưng cho bạn chiếc được không sao mày thấy chú Hưng già làm sao nè, qua Hưng à, qua Hưng à, chú Liêm cái kìa còn chú Liêm cái kìa đây được mãi đây để đẻ đẻ đẻ qua đi qua qua Hưng qua Hưng chú Liêm qua Hưng rồi rồi chưa bước ra hứa chở như đi chơi thì hồi tháng 6 2020 mà tới giờ dịch tới giờ rồi cỡ năm rưỡi lúc đó nó chở để chở đi uh, gì nè ờ, đi uh, đi xe ngựa công viên mà dịch bùng cái tới giờ luôn dịch đó bị ba dịch rồi thôi chốt luôn mấy gà ngoan không nghĩ với hưng ngoan không hai con nghi gặp cái là mắc cỡ nữa chú phước không vô nữa luôn á không mua bánh nữa nha dẫn đó dẫn không vô đó cỡ nhỏ lớn luôn giận chú bước không vô nữa giận đó mày kêu tao giận mày kêu bằng gì hả kêu bằng gì kêu bằng ba ồ kêu bằng ba phước luôn hả ừ. ghê vậy kêu giận kêu bằng ba cừ kêu ai kêu thử ai kêu phước hả ba phước ờ ba phước luôn ha rồi hưng kêu bằng gì cũng vậy chú phước chú phước ba phước ờ ba không đó nuôi mẹ đó ba bước đó ba bước nuôi đó bước nuôi ai cái con tết này là cái tết thứ ba rồi <laughs> tết thứ ba rồi <laughs> coi gì nè quay lại đây vậy coi được nè để chú nó thấy chưa nè rồi chào đi chào uh, cô chú đi chào cô chú dạ, à chào cô chú à sao nữa cô chú cảm khỏe ơn. không con cảm ơn cô chú con cảm ơn cô chú à con cảm ơn cô chú chú cô chú rồi sao nữa lo cho con nuôi ờ, cho ờ ăn học ăn học đó thấy không hứa sẽ ngoan nè hứa sẽ ngoan ừ bé bé nghi giờ biết ca chưa à, nghi giờ nghe trong phim hả mà mà nghi giờ là mấy tuổi rồi biết không ừ, năm tết nữa là sáu tuổi hả dạ về vô có già là là vàng giả hả của ai cho vậy <laughs> của ai cho vậy dạ <laughs> dạ hả nắm tay nắm tay rồi hưng có thương em không thương hưng năm nay nhiêu tuổi bảy bảy rồi hả chú phước ơi nay muốn có vòng á vòng gì vòng giống ờ, nghi vậy đó hả anh hai mày đem quá à cái gì anh hai sao anh hai mà đem vòng của con gái bd hả dạ, bd Hưng có bd à. không ờ nó nói đây là con gái là bd đó con trai hết con trai phải đeo đồng hồ phải không thấy không đó nè thấy hưng với nghi không thấy thấy rõ không đẹp không nè nghi thấy thấy thấy thấy không thấy con không đẹp không nghe ăn cười cái coi cưng đi <laughs> con cười xấu lắm nè giờ chúc cô chúc cô à? chú à, năm mới phát tài sức khỏe dồi dào nè nhìn vô máy nè con chúc cô chú sức khỏe dồi dào à, rồi ông mãi không già ồ oh, không mãi không già luôn rồi hân nhớ biết chút gì không cừ không à <laughs> trời ơi cừ bà tư cũng khỏe ha bà tư khỏe bà tư cũng là chúc à, mà cô chú lo cho hai bé nó ăn học cho nó bự rồi nó yeah. Dạ. Biết, à, này kiếp chân rồi đó nha cũng bà tư cũng cảm ơn Dạ. cô chú lo cho hai bé tôi biết tôi sống được tiền nào thì tôi lo tới đó còn nhiêu là tôi giao lại hết á dạ nữa nói lớn nó theo với chú đi rồi thì nào đó thì nào mà tư muốn thảy qua thảy qua con con nuôi cho đó, đi không đó, đi, đi theo không đi theo bà phước đi, đi theo ba này đi đi theo ba phước không đi theo ba nào nè. Dạ. ở thơ nè nghi đi không có em bé bà phước sắp có em bé nhỏ dạ về giữ về giữ em bé ha chịu không Đưa giọng đưa em về đưa em mai hết em bé nhất hai thích hả hưng đi à, nghi mới đi phải không lâu lâu về thăm được không lâu lâu về thăm được không à về thăm nhà hả à lâu lâu à. à. không đi đâu con không đi hả con ở đây hả rồi vậy nghi đi không nghi đi không đi ra ngoài bận đồ đẹp đi không đi ra nhà ba bước đi ba bước không nè nhìn đây nè nhìn bên đây nè mắc cỡ hoài đi không trời ơi chút giống hình anh hai vậy đó hả không già <laughs> nó chút á ờ, trời ơi năm nay không biết là hôm qua làm sao mà tới giờ này mà dạ Việt Nam dạ không chắc có lẽ ờ, nhiều khi dịch đó bà rồi, uh, uh, cũng khó khăn rồi bên bển thì đang phức tạp đúng rồi tình hình bên dạ rất là ừ, vậy thì tôi cũng cảm ơn ổng dữ lắm không dạ cũng nuôi mấy năm rồi đó ừ Thấy kệ đi, có gì nữa tới tới đâu thì hay tới đó ừ. còn uh, chừng nữa nếu mà hết ừ. quỷ thì tới phiên con có nhiều cho nhiều ừ, con cũng không có hứa nhiều mà cứ kệ có nhiều cho nhiều giờ nhà con có bé bi nữa rồi để nữa cho bé nghi giữ nha nghi nghe con giữ không giữ em không chú phú không chú đem em bé ra con dừng mặt được không ờ lâu lâu đem bé ra ha dừng mặt ha mình nói chụp cái này nè em đi cho mày chịu không dạ rồi thôi thì chắc có lẽ phước xin kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại vào uh... hả sao con nhưng mà ngồi cho con coi chứ lúc chú phước đem đồ cho con à chút là lúc mà đem đồ cho Đâu clip hồi xưa á hả á, à coi, coi lúc bé nghi còn nhỏ phải không ừ, đó, ờ nữa đây chú phước cho coi mà không có mấy bà bên kia ta có vô tiếng ta bắt thì coi rồi coi rồi hả dễ thương không mà lúc đó coi bé nghi dễ thương không con nhỏ hả nhớ nghi <laughs> vậy phước chào nhé chào cô chú anh chị nha con phước hả? con rồng nó cạp gì vậy con rồng nó cạp với ngọc con Rồi, bye bye cô chú à bye bye luôn nha bà tư chúc sức khỏe bà tư nha tất cả nha cả bà con dạ. cô bác là anh chị em gì đó giúp đỡ giùm cho bà cháu tôi là tôi mang ơn dữ lắm đó dạ rồi để quay qua bên à, chú thắng chào chú thắng ừ, chú thắng thì cứ dạ. anh chị cứ nằm vậy thôi nhưng mà được cái là bà tư à, nuôi với lại lo săn sóc sạch sẽ được thêm cái tết nữa rồi nè trời ơi cái cái trên đây thở mỗi lần chú thở là nó nhúc nhích nè chị bị ờ, mất hết một cái phần não bên đó thôi đừng có buồn nè con thì ờ, chị gá hỗ trợ được cho bà tư rồi chú rồi đây thôi chút ít nha dành sức khỏe nha bye bye và hẹn bye bye nghi bài còn qua đây nè qua đây nè qua đây mới thấy hình nè bye bye cô chú